khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi. Nhiều bạn trẻ đồng tình với chủ trương này nhưng không ít ý kiến cho rằng là tìm người đầu ý hợp đâu có phải là dễ dàng chút nào đâu. Theo như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng đối tượng đến năm 2030. Trong số những hoạt động ưu tiên cần thực hiện ngay thì uh, Thủ tướng đề nghị thí điểm biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con để khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, không muốn không kết hôn muộn và sớm sinh con. Phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi và từng bước thí điểm biện pháp tăng trách nhiệm đối đối đóng góp xã hội cộng đồng đối với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn là kết hôn không quá kết hôn quá muộn nếu được phát chồng thì tốt nhỉ là câu nói vui của các bạn trẻ độc thân nhưng thuộc dạng hai mấy bánh trưng hai mấy nồi bánh trưng mà vẫn chưa có một ờ, mảnh tình vắt vai nào Nguyễn Hoàng Ngọc Loan là một cựu sinh viên trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hài hước nói giá mà vừa khuyến khích có luôn cái chương trình phát chồng hay phát người hay phát người yêu thì tốt nhỉ nói gì thì nói chứ mấy đứa thuộc dạng ế lâu năm như mình thì lấy một lấy chồng cũng khó lắm nha tụi bạn thường hay chọc mình là giờ giờ ba mẹ bắt mi phải cưới thì tính sao nhỉ chồng ở đâu mà cưới ta thế đó thế phải khổ cho mấy đứa ế bền vững như mình nói rồi lan cho biết là cô cũng rất đồng tình với quan điểm là kết hôn và sinh con sớm vì sẽ tốt hơn cho con của mình sau này thế nhưng mà nói thì à, nói cũng phải nói lại thôi chuyện chồng con là chuyện duyên số muốn ép cũng không được thì việc phải lấy cái kết hôn mà muộn ấy thì có nhiều đối tượng lắm ấy là mấy đứa trẻ ế thật như mình chẳng hạn hai là những kẻ kén cá chọn canh thì nhiều quá cũng chẳng biết chọn ai mà muốn làm giá ba là đứa rất độc lập và cá tính và mùi muốn sống cuộc sống độc thân hoặc chưa muốn lấy chồng để dễ bị tàn bụt sớm chứ cái đứa mà ế mà khuyên nó lấy chồng sớm thì chẳng biết chồng đâu mà lấy theo như Lan chia sẻ Cùng với suy nghĩ của Lan thì Phạm Phan Hoàng Dung là một cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Huế, sống tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bày tỏ mình rất đồng tình với việc phụ nữ phải nên kết hôn sớm trước 30 và sau đó sớm có con, muộn nhất là năm 35 tuổi bởi vì đây là độ tuổi sinh đẻ phù hợp với phụ nữ. Và điều này mình học được từ năm cấp 2 và được mẹ mình suốt ngày nói bên tai. Thế nhưng cô cho rằng cũng phải nói thêm, nhưng đây cũng chính là tin mà mình sợ phải nghe nhất ở thời điểm này. Do bây giờ mình đã 28 mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Mặt khác, mình cũng không hề theo chủ nghĩa độc thân hay là mẹ đơn thân gì cả. Và ngay lúc này đây mình đang mong muốn có một người khác giới và muốn tiến đến hôn nhân. Nhưng chớ trêu thay là cứ nghĩ như vậy chả làm quen. Kết bạn được một bạn khác giới nào. Thế mới khổ. Nói chung việc kết hôn trước 30 với mình sao mà khó quá. Nên duyên không đến thì đi tìm duyên. Nguyễn Ngọc Thảo Trà là một giáo viên trường tiểu học tại Bình Dương mặc dù vẫn đồng ý với ờ, việc nên kết hôn trước 30 và sinh con sớm nhưng mà dù năm nay đã 29 thì Trà vẫn không đặt nặng chuyện phải cưới chồng trước 30 tuổi mình thì thích tự do, thoải mái làm điều mình thích chứ không quá quan trọng chuyện lấy chồng sinh con trước hay sau 30 khi nào gặp được người đúng gu thì đó kết hôn vẫn chưa muộn Trà cũng hài hước kể cứ mỗi lần ờ, có đám dỗ là lúc nào mọi người cũng có một câu hỏi mà hỏi đi hỏi lại khi nào lấy chồng bớt khó tính đi chưa già lắm rồi đó mà mình cũng luôn chả thấy cuộc sống luôn mà mình luôn thấy cuộc sống đang tươi đẹp hạnh phúc quá độc thân rong chơi thêm vài năm nữa cũng không sao yêu thì còn kết hôn thì từ từ ừ, thì từ từ tính Nguyễn Thị Hà Tiên là một cựu sinh viên trường học Y thành phố Hồ Chí Minh cũng tròn 29 tuổi nhưng Tiên luôn quan trọng hôn nhân, luôn quan niệm hôn nhân thì không được không vội được. Trong cuộc đời thì mỗi ai cũng cần có một bạn tri âm tri kỷ. Cần một người chia sẻ ngọt bùi thì sẽ rất mệt mỏi nếu mình cứ độc thân dài dài. Nhưng hôn nhân thì không vội. Vì vội thường sai nên với mình thì cứ chậm mà chắc, chậm cũng không sao cả. Mà khi ấy bản thân mình cũng đủ chín chắn và trưởng thành để biết bản thân mình muốn biết gì và biết cách yêu thương, bao dung như bao dung của bạn đời mình hơn. Mình luôn hy vọng hôn nhân luôn là niềm vui, khi thì nhân đôi còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa, nên chậm mà chắc thì vẫn tốt hơn. Còn Hoàng Dung thì hôn nhân nên duyên theo tự nhiên. Nhưng nếu duyên không đến thì còn cách tự đi tìm duyên. Mình luôn nghĩ thuận theo tự nhiên là tốt nhất